Trẻ em đi máy bay cần giấy tờ gì mang theo là băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh. Cẩm năng hữu ích dưới đây sẽ giúp các gia đình thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục bay cho trẻ nhỏ. Với trẻ dưới 1 tháng tuổi chưa có giấy khai sinh thì có thể thay thế bằng giấy chứng sinh. Tuy nhiên, khi đã trên 1 tháng tuổi thì bắt buộc phải dùng giấy khai sinh. Đối với trẻ em dưới 2 tuổi, cha mẹ cần cung cấp họ tên đầy đủ và tháng năm sinh tính theo dương lịch. Nếu lượt về trẻ em đã đủ hoặc quá 2 tuổi thì hãng hàng không sẽ tính vé máy bay theo quy định. Trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay cần mang theo vé máy bay và giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh có công chứng Giá vé máy bay dành cho trẻ em từ đủ 2 tuổi đến 12 tuổi tính bằng 75% giá vé người lớn. Độ tuổi của trẻ được các hãng hàng không tính theo ngày khởi hành chuyến bay. Với trẻ em trên 12 tuổi đi máy bay, cần mang theo vé máy bay và giấy khai sinh bản gốc hoặc bản sao giấy khai sinh được công chứng. Trẻ từ đủ 12 tuổi trở lên được tính giá vé máy bay bằng giá vé người lớn. Trẻ em trên 12 tuổi đi máy bay có thể bay một mình, tuy nhiên cần mang thêm bản cam kết của người đại diện hợp pháp. Mặc dù trẻ có thể bay một mình nhưng khi làm thủ tục check-in vẫn cần người đại diện đứng làm thủ tục cùng các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại phần comment nhé hẹn gặp lại mọi người trong những video sau